Bạn nào chưa biết đăng ký hay mua tên miền đâu giá rẻ hợp lý cũng như chưa biết nhà cung cấp tên miền nào thực sự uy tín nhất hiện thì lo những câu hỏi thắc mắc đó tất cả sẽ được trả lời trong video nhé xin chào bạn chào bạn đã đến với channel youtube hoa xe và mình là hoàng giang đến từ hoa xe com và trong video ngày hôm nay hoa xe sẽ chia sẻ hướng dẫn đến bạn cách để mua tên miền giá rẻ nhất trên em chim hàng còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu làm let's go Hoàng Giang xe.com suýt gâu suýt nêm chip. Ok, đầu tiên nhé các bạn truy cập vào bất kỳ chuyện nào có trên máy tính, laptop hay điện thoại smartphone của chúng ta nhé. Thì đây mình sẽ demo trên máy tính để các bạn quan sát dễ dùng hơn nha. Và trình duyệt ở đây mình chọn đó chính là trình duyệt Wordro. Thì trên đây mình kiếm các bạn nhập địa chỉ hoanggiangxe.com suýt câu suýt name chip. Mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo n a m e c h a p name chip name cũng như là tên tên miền đấy chip cũng như là rẻ giá rẻ name chip là tên miền giá rẻ và khi các bạn đăng ký qua đường link này thì bạn sẽ được nhận những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất hỗ trợ tốt nhất của phía name chip nhé tiếp theo các bạn nhấn enter Thiếu này sẽ hiện ra giao diện trang chủ của Namecheap.com Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành điền tên miền mà các bạn muốn mua ô Register Domain Name to Start nhé Ví dụ mình muốn mua tên miền là Hoàng Giang Xe Sau đó các bạn nhấn Search tìm kiếm Các bạn chờ, các bạn chờ lên chip tải nhé Ok, lúc này sẽ hiện ra tất cả các đuôi mà có chứa tên miền Hoàng Giang Xe Ví dụ như là hoàng giang xe.com này, hoàng giang xe.net này, .ai.org.to.mi, hoàng giang xe.xyz vân vân và mây mây con muốn mua tên miền nào thì các bạn nhấn vào add to cart nhé còn riêng mình ấy, thì mình khuyên trở thành khuyến khích các bạn là lên mua tên miền com vì sao bạn các bạn hình dung ấy các bạn phải hiểu rằng ấy là tất cả những tên tuổi lớn ấy, trên toàn thế giới hay ở cả Việt Nam thì họ đều sử dụng tên miền com cả ví dụ như là facebook com google com youtube com hay amazon com chính vì thế tên miền com là tên miền phổ biến nhất trên toàn thế giới nên các bạn ưu tiên số 1 là mua tên miền com cho mình nhé còn nếu mà miền com như ở đây là là miền khóa xe.com là đã có người mua rồi đăng ký từ năm 2020 thì à, người mua ở đây chính là mình đấy mình đã mua tên miền này mình đang sử dụng tên miền này thì uh, quay trở lại là nếu như tên miền.com mà đã có người mua rồi thì bạn có thể nghĩ ra nghĩ thêm ý tưởng là tên miền khác nhá hoặc nếu mà các bạn thích tên miền đấy quá rồi ví dụ tên miền hoa xe các bạn thích quá rồi thì bạn có thể cân nhắc là mua thêm các bạn có thể cân nhắc là mua tên miền.net cũng được nhá và tại sao mình đã khuyên trên này quý vị các bạn nên mua timia.com vì khi các bạn mua miền các bạn quan tâm cho mình hai thứ nhá đầu tiên thứ nhất đó chính là giá năm đầu tiên dù các bạn quan sát ở đây là tiên miền khóa xe net này là có giá năm đầu tiên là 8 đô 98 và điều thứ hai các bạn quan tâm cho mình đó chính là giá năm tiếp theo tức là giá năm dạng đấy như ở đây là hóa xe chấm net là giá năm dạng là 12 đô 98 và mình khuyên các bạn mua tin miền.com vì sao mình ví dụ một tin miền.com chấm khác mà còn đấy dụ hóa xe 123 chẳng hạn đấy đó thì uh, tên miền hóa xe 123.com ở đây thì có giá năm đầu tiên là 7 đô 98 còn giá năm gia hạn tức là giá năm tiếp theo là 8 đô 88 năm mức giá quá hợp lý luôn cực kỳ hợp lý luôn 7 đô 98 tương đương với khoảng 160 000 Việt Nam còn 8 đô 88 tương đương với khoảng 200 000 Việt Nam khi bạn mua ở những website khác như GoDaddy này rồi mắt bão hay TNT vân vân vân vân thì giá năm đầu tiên thường trung bình là 239 000 nhá còn giá những năm sau giá năm gia hạn ấy là 299 000 đó chính vì vậy khi các bạn mua ở lên chip này thì mức giá cực kỳ hợp lý và cực kỳ rẻ luôn đó thế nên mình sẽ demo ví dụ quy trình mua một tên miền trên lên chip nên mình sẽ mua một tên miền giá rẻ nhất ở đây nhé dụ mình mua tên miền hoàng giang xe xyz đi đó có giá năm đầu tiên là một đô các bạn nhấn vào add to cart chúng ta tiến hành mua này ok các bạn quan sát ở góc dưới màn hình bên phải này có nút check cao đấy thì bạn nhấn vào đó lúc này sẽ hiện ra một giao diện như thế này thì là giao diện thời hạn chúng ta đăng ký tiêm miệng thời gian chúng ta đăng ký tiêm miệng đấy thì ở đây là một năm mặc định là một năm nhưng mình khuyên cho này quý vị các bạn là lên đăng ký nhất hai năm nhé ba năm hoặc 4 năm thì càng tốt vì sao ạ vì khi bạn đăng ký tiêm miệng đấy thì uh, các bạn sau này làm SEO hoặc thiết kế website hoặc bạn quảng cáo thì Google sẽ đánh giá những tên miền nào mà có thời hạn lâu ấy đó trên 25 hoặc 345 hoặc nhiều hơn thì uh, độ uy tín của website đó sẽ càng tốt còn đối với những bạn nào mà sử dụng một tên miền ngắn hạn dưới một năm thì bạn có thể đăng ký ở đây là một năm cũng được và các bạn nên chọn nút ở đây là nút auto review nhé có nghĩa là tự động ra thì lúc ấy Google sẽ đánh giá độ uy tín của website chúng ta sẽ cực cao luôn đó các bạn lưu ý nhé tiếp theo là domain privacy domain privacy là bảo mật tên miền bảo mật tên miền nghĩa là sao là tất cả những thông tin các bạn đăng ký sẽ được bảo mật an toàn nó không bị tiết lộ đợt trước thì ờ, domain privacy này thì không có miễn phí đâu nhưng hiện tại thì lên ờ, Lenchip đang cho chúng ta là miễn phí chọn đời các bạn thể quan sát ở đây là có free free forever tức là miễn phí chọn đời đấy tiếp theo các bạn kéo xuống này dụ như những phần như SSL, web hosting hay VPN vân vân và mây thì các bạn không cần quan tâm mình nhé cuối cùng các bạn chọn vào confirm order tức là xác nhận đơn hàng các bạn có thể chọn ở góc cuối màn hình này hoặc các bạn chọn ở góc bên phải này cũng được nhé nếu mà đâu cũng được các bạn bấm chọn vào này ở phần này các bạn sẽ tiến hành đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản đối với bạn nào chưa có tài khoản ấy, thì bạn quan sát ở góc bên phải này có phần create an account tức là tạo tài khoản đấy thì bạn sẽ tiến hành điền username vào đây này đó là tên người dùng đấy ví dụ tên người dùng của mình là hoàng sang xe sau các bạn điền password mật khẩu các bạn lưu ý nhé là mật khẩu của chúng ta phải có ít nhất một chữ cái hoa này, và một chữ cái thường một ký tự đặc biệt và một chữ số nhé ví dụ mật khẩu của mình là các bạn có thể bấm vào biểu tượng con mắt ở đây để kiểm tra xem mình đã điền đúng mật khẩu chưa nhé sau đó bạn xác nhận là mật khẩu này một lần nữa này tiếp tục đến là first name tức là tên đấy Chúng tên của mình là uh, last name là họ họ mình là hoàng email address là địa chỉ email hoàng sang xe gmail.com sau đó bạn tích chọn vào đây nhé và cuối cùng nhấn vào create account and continue thì ta tiến hành tạo tài khoản và tiếp tục còn ở đây mình có tài khoản rồi thì mình sẽ tiến hành đăng nhập luôn nhé Tên username của mình là Hoàng Giang Xe Password Sau đó các bạn nhấn vào Sign in and Continue để chúng ta tiến hành đăng nhập và tiếp tục Thứ này nên chip sẽ yêu cầu chúng ta nhập mã xác thực được gửi về email mà vừa nãy chúng ta đăng ký Chúng ta mở email lên này Đây, mạng này đây Các bạn bấm vào này mã của mình là B10A9F này mình copy này Ctrl C này. sau đó trở về giao diện của lên chip này Ctrl V này để dán này và sau đó chọn Submit Ok, thứ này sẽ ra giao diện chúng ta thêm phương thức thanh toán thì ở đây các bạn sẽ thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Mastercard nhé Memon card nghĩa là sao? Là tên trên thẻ là tên ở mặt trước của thẻ đấy rồi card, card number là 16 số ở mặt trước của thẻ luôn nhá đó các bạn tiến hành điền này rồi các building address là địa chỉ hóa đơn thẻ như ở đây mình đã điền mặc định ở đây rồi còn nếu mà các bạn chưa có thì bạn thêm add lưu contact đó first name là tên này last name là họ đó address line one là dụ như địa chỉ số nhà là 91 chùa lá chẳng hạn này rồi address line 2 tức là địa chỉ số 2 thì bạn đi quận được nhá ở Đồng Đa này. rồi city tức là thành phố Hà Nội này state uh, province với nghĩa tỉnh mình cứ điền Hà Nội luôn nhé. dụ các bạn ở Hồ Chí Minh các bạn điền Hồ Chí Minh nhé. zip code code quý là mã bưu chính mã bưu điện đấy các bạn nào chưa biết mã bưu chính mã bưu điện của tỉnh thành mình thì bạn vào truy cập vào trang web hoànggiangxe.com xuyệt zip code nhé. mình xin nói lại này là hoànggiangxe.com gạch chéo zip code đó thì ở đây các bạn sẽ nhấn đối với máy tính Windows các bạn nhấn các chỗ F này còn MacBook thì các bạn nhấn comment cộng F đó để chúng ta tiến hành tiền thì chúng ta tiến hành tìm mã bưu chính bao điện của thầy thành chúng ta nhé dụ mình là Hà Nội này đó thì mã bưu chính là 100 nghìn còn Hồ Chí Minh là 700 nghìn còn ví dụ các bạn ở tỉnh thành khác ví dụ như là Nam Định chẳng hạn này đó thì là 420 nghìn ok thì sang đây các bạn điền vào là 100 nghìn rồi canxi và nước nước Việt Nam đấy thì ở đây các bạn có thể ngoài việc ngoài các bạn có thể thanh toán bằng thẻ Visa Visa hoặc Mastercard thì các bạn có thể thanh toán bằng thẻ PayPal nhé đó ở đây thì mình sẽ demo là thanh toán bằng thẻ visa visa debit nhá của mình nhá đó các bạn chọn này thì ở đây sẽ bắt chúng ta nhập CVC CVC là sao là các verification code có nghĩa là mã xác nhận trên thẻ là ba số cuối ở mặt sau của thẻ đấy nếu các bạn có nếu các bạn nào mà có thẻ có bảy chữ số thì bạn chỉ lấy ba số cuối thôi nhá mình điền ba số cuối ở đây vào đó sau đó các bạn nhấn vào xác nhận ok như vậy là thẻ đã hết thành công sau đó các bạn nhấn vào continue ở bên phải này chúng ta tiếp tục ok thứ này chúng ta sẽ được chuyển qua giao diện đó thanh toán pay now đây tiếp theo các bạn bấm chọn vào pay now ở góc bên phải này hoặc ở góc cuối cũng được nhá chúng ta tiến hành thanh toán ngay bây giờ ấy pay now nghĩa là thanh toán ngay bây giờ ấy các bạn chờ thanh toán nhé đó đang loát này đang quay đây rồi Ok, như vậy là khi mình thanh toán thành công ấy, thì sẽ được gửi về một thông báo là Thank you for your purchase Tức là bạn, cảm ơn bạn đã thanh toán đơn hàng Đó Thì lúc này các bạn sẽ vào giao diện quản lý tên miền của Lenchip nhé Các bạn bấm chọn vào menu này Quản lý này Ok, chúng này sẽ hiện ra tất cả những tên miền mà chúng ta mua trên Lenchip Thì ở những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách chọn tên miền về hosting cũng như mua hosting ở đâu rẻ nhất, uy tín nhất này hãy cùng đón chờ xem nhé. Chúc bạn đã xem hết video và nhấn like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh youtube của xe để đón theo dõi những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ xe nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo của Hoa Xe. Bye bye, xin chào. Hoa Xe chia sẻ kiếm tương lai. ฟ้า ดีโตมาติง